Công nhận nhá. Rất tốt. Hoàn quyết. Tình huống 3 thành 4. Hoàn quyết. Hoàn đúng bắt. Đúng rồi bắt. Khi số 10 cho đội Việt Nam. Hoàn quyết là như là. Thái tuyệt vời của Hoàng Công Quân.